sẽ cung cấp cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 trị giá chỉ có 150 triệu đồng. Một mẫu già vô cùng là rẻ. Đây trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy mẫu nhà cấp 4 này à, mà xây có trị giá có khả năng là 150 triệu nhá. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái mẫu nhà à, mà xây 150 triệu thì sẽ như thế nào nhé 150 triệu cho đến 200 triệu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tầm ờ, cùng chiêm ngưỡng cái ngôi nhà này tổng quan ngôi nhà này từ uh, phía đằng ngoài nhá đó phía đằng ngoài thì ngôi nhà này mình đang thiết kế ờ, vô cùng là nhỏ gọn thì có cửa chính và một cửa phụ cửa phụ thì thông vào bếp đây ở đằng sau thì chúng ta có thể là để tép nước ở trên này các bạn nha tép nước ở trên này đó, khu vực đằng sau thì mình có bố trí cửa sổ này những cái cửa sổ phòng phòng ờ, ốc rất là ờ, rất là hợp lý giúp cho căn nhà vừa nhỏ xinh tiết kiệm chi phí tối đa chỉ giá xây dựng ờ, chỉ từ 150 triệu cho đến 200 triệu nha các bạn nhé thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khám phá công năng của cái ngôi nhà này đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn trên màn hình công năng của ngôi nhà này thì mình bố trí ở đây là hai phòng ngủ Công năng của ngôi nhà này là hai phòng ngủ này, một phòng vệ sinh, phòng bếp và khu vực ờ, phòng khách, phòng khách cộng bàn ăn, khép kín luôn. Thì với chi phí xây dựng là 150 triệu cho đến 200 triệu thì các bạn đã sở hữu một ngôi nhà uh, vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này thì cũng là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời rồi. Vô cùng tuyệt vời rồi. Thì bây giờ Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ờ, vào chiêm ngưỡng ngôi nhà này nhé. Ừ. Thì đằng trước thì ờ, phòng khách, khu vực phòng khách thì mình có bố trí một cái ờ, bố trí kệ để tivi này, bàn ngồi uống nước này. À, tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái vị trí để bàn ăn. Khu vực bàn ăn thì mình bố trí ở đây là cái cửa sổ nhá cửa sổ cạnh bàn ăn thì giúp cho cái ngôi nhà này được thông thoáng hơn mặc dù cái diện tích của nó không rộng rãi nhưng mà nó sẽ rất là ờ, thoáng mát cho ngôi nhà này tiếp đến là khu vực ờ, nhà bếp khu vực phòng bếp thì mình bố trí khu vực vùng bếp thì cạnh một khu vực thông ra cửa phụ ờ, giúp cho cái căn nhà này cũng rất là thoáng khi mà chúng ta nấu nướng thì uh, chỗ này ờ, cửa sổ và khu vực gió lùa vào đây tiếp đến là chúng ta sẽ cùng ờ, khám phá là cái khu vực nhà vệ sinh nhé đó thì với chi phí là 150 triệu thì các bạn đã có công năng sử dụng như này thì mình nghĩ ờ, là quá tuyệt vời rồi thì xin mời tất cả các bạn vào cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà mới diện với chi phí xây dựng là từ 150 triệu cho đến 200 triệu nhá thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bước vào khu vực phòng khách của ngôi nhà này cùng uh, mình vào tham quan phòng khách đó, khu vực phòng khách khu vực phòng khách thì bố trí rất là nhỏ gọn và lại hợp lý ở đây thì mình bố trí này à, các bạn có thể xem ngồi ờ, xem tivi ở đây này đó và đây là khu vực uh, bàn ăn nhé các bạn nhé Đấy. khu vực bàn ăn này các bạn thấy không mẫu này vô cùng hợp lý uh, với những cái mẫu kiểu đất ở ở khu vực uh, mà nó eo hẹp ấy thì chúng ta có thể xây được theo cái kiểu này ấy. mình nghĩ cũng rất là hợp lý luôn á mà nhỏ nhắn và xinh xắn á. tiếp đến là ở đây thì mình có bố trí một cái cửa sổ và khu vực đằng này là khu vực đằng này là khu vực cửa phụ này thì mình bố trí uh, phòng bếp mục đích mình bố trí ờ, cửa phụ phòng bếp là để để cho gió nó thông thoáng á thông thoáng được ngôi nhà đấy rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào tham quan là cái, cái khu vực phòng ngủ nhé các bạn nhé. khu vực phòng ngủ ở đây thì mình bố trí hai cửa sổ luôn. Đây là phòng ngủ một, này. Rất xinh xắn. À, chi phí xây dựng chỉ ờ, các bạn nên nhớ là ngôi nhà này chi phí xây dựng chỉ từ 150 triệu cho đến 200 triệu thôi nha các bạn nhé. Đấy, thì chúng ta đã có những cái công năng sử dụng như này vô cùng hợp lý rồi không còn gì phải mong đợi hơn nữa vừa thoáng đãng mà lại vừa đẹp rất hợp lý luôn đấy những đôi vợ chồng mới cưới chồng trẻ mà chưa có tiền xây á thì các bạn cũng có thể tham khảo cái mẫu này vì chúng ta có thể xây bố trí ngôi nhà này mình nghĩ là hai vợ chồng này một phòng và một đứa con ở đây à, cũng có cũng là một cũng cũng ok đấy cả các bạn có hai đứa con thì cũng có thể ngủ được tại vì ờ, con ít nhất thì nó phải đến tầm 10 tuổi thì chúng ta có thể tách phẩm đó sinh hoạt đầy đủ tiện nghi khép kín rất là hợp lý mà chi phí chi phí ờ, rất là thuận tiền luôn chỉ 200 triệu 100 đến 150 cho đến 200 triệu các bạn đã có một ngôi nhà vô cùng là xinh xinh chắn rồi Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Nếu như bạn nào thích cái uh, cái mẫu nhà này thì hãy comment và ờ, bình luận ở cái video. Đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh để chia sẻ video này cho thật nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ